Rồi, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ờ, một cái chủ đề liên quan tới máy lạnh nữa. Tại vì mình muốn làm một cái chuỗi series nó liên quan tới tất cả những cái hiện tượng và những cái căn bệnh mà chúng ta thỉnh thoảng hay gặp phải khi chúng ta sử dụng đặc biệt đối với uh, những cái anh em thợ mới mới bắt đầu bước chân vào nghề và các bạn sinh viên đang học tại trường và những cái video mình thực hiện nhằm mục đích là bổ sung cũng như là hỗ trợ các bạn có thêm cái nguồn kiến thức bổ ích thực tế luôn từ máy móc thực tế hết chứ nó không phải là lý thuyết thì lý thuyết mình sẽ cố gắng để mà uh, hướng dẫn các bạn trên cái bảng trong cái phòng mình gặp sẽ hướng dẫn các bạn hiểu về cái lý thuyết nhưng mà những cái video trong thời gian gần đây mình cố tình có những cái mô hình và những cái hình ảnh máy lạnh thực tế hoặc là tủ lạnh máy giặt thực tế để các bạn dễ hiểu hơn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái chủ đề liên quan tới cái cục nóng của máy lạnh cũng hay gọi là cục nóng của máy điều hòa đó thì uh, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà mình thay thế cái bạc đạn của cái ờ, quạt dàn nóng dễ nhiệt đây nó nằm đây thì à, các bạn biết không trong cái thường một số khách hàng á giống như mình có làm á thì khách hàng à, họ hay à, gọi điện thoại và báo cho mình biết là tại sao cái cục nóng máy lạnh ở ngoài nó kêu lớn quá nó kêu giống như là máy xay lúa vậy đó nó kêu rao rao rao rao rao rao rao mà mỗi một lúc nó vậy nó lớn hơn rất là nhiều mà trường hợp khi mà đặt cái cục nóng gần ở chỗ có phòng ngủ các bạn biết không nó rất là ồn và đặc biệt là ồn ở trong nhà mình thì thôi nhưng mà hàng sớm kế bên người ta sử dụng người ta ở sát bên nhà đó nó kêu một cái là không thể nào ngủ được luôn thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách khắc phục cũng như là xử lý cái tiếng ồn ở trong cái cục nóng thì nguyên nhân nó gây ra bởi cái bạc đạn ở trong này bạc đạn motor quạt này thì chúng ta sẽ từng bước từng biết mình thực hiện cái cách để mà thay cái bạc đạn quạt như thế nào và thay làm sao để cho nó nhanh nó gọn và đặc biệt là phải đã thay rồi thì nó phải êm hơn lúc ban đầu nha quý vị ha ok bây giờ như thế này đại khái chúng ta sẽ nhìn thấy cái mô tờ quạt ở đây khi nó xoay các bạn biết dòng điện cấp vô nó hoạt động nó xoay như thế này và nó kêu rất lớn mỗi ngày một lớn hơn nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết cái tiếng ồn đó thì à, đại khái là mình sẽ trước tiên mình sẽ mở một vài con ốc ở đây một con à, hai con hai con ở đây và một số cái cọng dây ở chỗ này mình dở đây ra luôn. tại mình mở sẵn để cho các bạn đỡ mất thời gian á không có gì ha thì à, đây là cái k3 của nó nằm đây ngay k3 nằm đây nè đây k3 trước tiên chúng ta sẽ dở cái k3 này ra gỡ điện ra hết mở bung ta lông ra mở tháo tất toàn bộ ra để mà chúng ta tiến hành thay thế cái bà đạn của nó vậy bây giờ chờ mình lấy cái dít ba ke nha mình mở nó ra thì uh, trong quá trình làm các bạn nên chuẩn bị một cái loại giấy nhám đây nè mình nợ à, giấy nhám là nhám sơ to và một chút xíu mình sẽ đem cho các bạn xem một cái bộ cảo nữa cảo chuyên cảo bạc đạn nhưng cái lúc mà chúng ta đóng hoặc là chúng ta bớt cái bạc đạn vô á thì cần phải có dầu nữa dầu để cho nó trơn tru nha các bạn mình phải lưu ý và xem cái video này từng bước từng bước một để có thể làm cho nó chính xác nha chứ các bạn đừng có làm tự làm theo ý mà làm không đúng rồi bắt đầu là là là là nó gây ra rất nhiều nhất nhiều phiền phức để bây giờ mình mở cái đầu tiên là mở cái con ốc này ra nha quý vị mở ra để mình uh, cho cái chân này nó cao lên cả để các bạn dễ xem hơn rồi sắp tới đây mình sẽ à, chắc là một ngày mai bắt đầu mình đi làm bên kho lạnh rồi thì uh, hy vọng là cũng sẽ có cái video gì đó để các bạn xem nha bây giờ mình sẽ mở cái này ra trước nha quý vị mở cái này ra trước ốc đây nè rất là cứng rồi mở ra thì uh, chúng ta lưu ý nha ở đây nè cái mặt sima cái miếng sima nằm ở phía trên thì một chút xíu chúng ta cũng đặt cái miếng sima nằm ở phía trên trở lại sau khi đã thay ba đạn rồi để tránh tình trạng là mình thay nhưng mà mình đặt cái sima nó ngược chiều á bắt đầu nó sẽ mất thời gian mình sẽ gắn cái cổng dây điện ở chỗ này nữa vậy chúng ta lưu ý chuyện đó ha rồi một con và con thứ hai nó nằm ở đây nằm ở dưới đây đấy nó nằm ở dưới đây mở ra luôn thì cái máy quạt sáp này thì nó rất là đơn giản như quý vị nó các bạn biết không những cái loại máy mà Toshiba hay là National đời cũ á, hoặc là Bana đời cũ á, thì cái việc mà tháo ốc chích gì rất là khó khăn và đặc biệt là những cái trường hợp mà cái cục nóng mà đặt ngoài trời á thì trời nó còn cực khổ hơn nữa nha quý vị ok để mình cắt lấy kìm cắt đây bây giờ ở đây nó có ở đây nó có cái cái cái cái cái cọng di, rút nằm đây ha nằm đây đó di rút á thì chúng ta cắt cái cọng di rút này đi để ờ, mình làm cho nó dễ để cọng dây rút nằm đây nè mình cắt nó xíu mình sẽ đai lại rồi một con đây xong rồi đại khái đây nó còn ờ, con ốc ở chỗ này nữa mình mở nó ra luôn các bạn lưu ý nha khi chúng ta mở ra chúng ta gắn đúng cái vị trí nha quý vị chứ gời rỡ ra xong rồi mà mà mà mình gắn không đúng là nó rất là mệt đây mở ra ở đây nó có hai cái cọng ba cọng dây điện quý vị lưu ý nha thì đây là nó, nó trong đây nó có nè cộng dây xanh cộng dây màu xanh cộng dây màu xanh cộng dây màu đen và cộng dây màu cà phê thì ở đây á, tượng trưng với cộng dây xanh là cộng dây đề cộng dây màu cà phê cộng dây đen là cộng dây uh, ờ, chạy còn đây nó mượn điện nó cấp qua ha quý vị ha cái cộng cà phê này nó mượn điện nó cấp qua như thế này thì chúng ta bắt đầu mở nó ra để chúng ta tí chút xíu tiến hành để cho nó làm cho nó dễ dàng đó mà đây mình quý vị xem tại có một mình người làm mà ở đây có cái ngàm nhỏ nè quý vị mình bóp nó ra bóp bóp cái dắt này ra nó có cái ngàm nhỏ nè mình mở ra rất là nhẹ nhàng nha nếu mà mình không biết mình mở rất là khó rất là cực mình bóp biết ý mình bóp cái ngàm ở đây nè đó giật nó ra à đây cái nữa rồi xong coi như chúng ta ổn các bạn lưu ý nha lúc nãy mình đặt cái cọng dây xanh là đề thì khi chút xíu chúng ta gắn lại dây dũa này như thế này còn nếu như các bạn nào mà sợ gắn lộn á, thì mình cứ gắn y như cũ đi mình gỡ ra nguyên cái luôn mình gỡ nguyên con ốc vô luôn ha để tránh tình trạng bị lộn dây như thế này nè đây là cách làm thứ hai thì à, mọi người cũng sẽ đỡ nhọc nhằn cái chuyện mà nhớ hơn đây mình tháo con ốc ra luôn nha tháo ốc ra luôn cho nó dễ nè đó rồi tháo ra cọng dây này nó còn dướng một cái cộng ờ, ở đằng này dính vô K3 nha quý vị chút xíu chúng ta sẽ gắn đúng cái vị trí đó đây cà phê với xanh vô chung rồi đại khái là như vậy ha ở đây cộng cà phê này nó nằm ở đây nhớ nha cà phê với cọng dây màu đen cà phê với dây đen nó đấu chung với nhau thì chút xíu chúng ta cũng gắn lại trang vậy bớt cái chắc được ra cái K3 đây nó sử dụng là K3 2.5 đây nó ghi K3 2.5 nha rồi coi như có phần ờ, đây dây đề nè dây đề dây chạy nè dây ờ, màu đỏ là dây ờ, chung đây chúng ta mở cái dắt này ra luôn nha nó nằm ở đây dính ở trong này nè chúng ta sẽ mở nó ra luôn đó đại khái chúng ta bỏ riêng qua một bên sau khi chúng ta thay thế uh, mặt rạng rồi á thì chúng ta sẽ gắn y như cũ trở lại và chúng ta test thử đây mình đã thay thế rồi thì bây giờ chúng ta tháo ra nha quý vị ha mình chuẩn bị mình tháo cái quạt này ra nè này tháo ra luôn nó có hai cái ngàm các bạn để ý đây cái ngàm này, cái ngàm đây nè đó chúng ta chỉ cần lắc cái quạt qua cái thôi đây cái ngàm thứ hai à bạn thấy không đó cái ngàm thứ hai chúng ta xoay cầm cái quạt xoay qua cái là coi như là xong rồi đó rất là nhẹ nhàng à, nếu chúng ta biết cắt thì rất là nhẹ nhàng thôi không có gì mà khó khăn cả ok rồi coi như chúng ta bước đầu đã tạm thời tạm thời đã xong bây giờ mình sẽ tháo cái này mình dùng cái cây tiếp uh, ờ, 10 mình mở nó ra ha à, rồi chờ xíu mình sẽ lấy tiếp 10 để mở cho các bạn coi ta sử dụng cái tiếp uh, tiếp 8 hoặc là tiếp 10 tùy tùy theo cái con ốc nhỏ lớn bây giờ mình sẽ dùng trước là con tiếp uh, tiếp 8 để xem sao con nó vừa không không dùng mình dùng tiếp, à, 10 nè đây con là con tiếp 10 nha quý vị là số 10 nằm đây nè tiếp 10 thì tiếp 10 chúng ta đặt ở đây nha bắt đầu lại chúng ta lấy cái tay mình mở nó ra các bạn lấy cái giò mà chịu lại còn phải mở bình thường đây nó ra nè đó, ra đó rồi những con ốc như thế này chúng ta cố gắng giữ lại nha ha rồi bóp ra rất là nhẹ nhàng rồi nhẹ đây các bạn lưu ý khi mà chút xíu chúng ta cố gắng lại các bạn để ý nè cái cốt cái phần này nó tròn nha nhưng phần này nó bị lõm thì mình sẽ để ý mình gắn làm sao mà cho nó đúng luôn trong đây nó có cái dấu cái lõm này nè các bạn để ý không đây là cái phần lõm nằm đây nè mình gắn phải đúng hướng nha này cái phần lõm nó thịt nó vô lú ra là mình gắn cái đúng hướng này mới được nha rồi mình tiếp tục rồi ok coi như đã xong hết rồi bây giờ chúng ta cần phải tháo cái bên trong tháo bên trong cái quạt này ra ở đây có những cái ngàm nhỏ nè mình lấy cái dít dẹp nha mình lấy cái dít dẹp mình nãy ra nãy sao cho nó thẳng nó mới được vì mình tách nó ra mà để nhiệm vụ mình thay cái bà đạn đó mà ok ha đây tay tách ra rồi có một điều lưu ý á, là chút xíu mình sẽ lấy cái bút lông mình đánh dấu cái phần này để cho nó khỏi bị lẫn lộn ờ, khỏi bị ờ, ờ, làm mà nó ngược chiều nha quý vị bóp lại cho nó đàng hoàng thẳng thớm cái rồi rồi mình sẽ bóp cho nó thẳng thớm lại ha chỗ này nó bị đây bóp cho nó ngang ngắn lại cái này ngay chỗ này sẽ bóp cho nó ngang ngắn lại cứng quá ta yeah. nếu mà chúng ta bóp mà không có chị hao để chút xíu mà chúng ta đóng lại á thì nó sẽ rất là khó làm khó khăn lúc mà chúng ta ráp đây mình nạ lên tiếp tục rồi xong ha nhiệm vụ chúng ta các bạn để ý nè cái sima này thì nằm ở trên cái uh, giác điện thì nằm ở dưới một chút xíu chúng ta cũng phải gắn y chang vậy các bạn còn nếu mà bạn nào sợ á thì mình sẽ dùng một cái bút lông mình đánh dấu chỗ này để khi chúng ta ráp trở lại á, thì nó không phải mất thời gian của ờ, chúng ta ha bây giờ chúng ta đã xong rồi ha bây giờ uh, mình sẽ lấy cái bút lông các bạn thấy cái sima này không đấy bây giờ chúng ta đánh dấu nè ngay phần này nè từ cái miếng này đâu đúng nè đây mình đánh dấu từ cái mặt trên cái cả mặt dưới nó phải liền với nhau một mặt như thế này để khi chúng ta ráp lại chúng ta sẽ không bị mất thời gian về những cái chuyện như thế này và thứ hai nó sẽ đúng hướng đúng chiều luôn nha quý vị đây rồi xong rồi bây giờ mình còn lại thêm một cái kè nà nghẹ một cái ngàm nhỏ nằm đây nữa cái này các bạn để ý nha khi mà gặp cái trường hợp mà nó cái cục nóng bị kêu thì chúng ta thường hay nó liên quan tới bạc đạn với là cái lóc nhưng mà cái trường hợp mà mình làm á thì nó rất là thường xuyên gặp phải vậy cho nên ờ, mình thực hiện cái video này á để mà các bạn có thể có cái hướng nó giải quyết tốt hơn nha rồi để mình sửa nữa cứng quá quá cứng luôn đây ra rồi ok bây giờ mình sẽ gỡ thử xem sao đúng ra phải dùng thái lan cây dao thái lan để chẻ cái phần này ra nè chẻ cái phần này ra là, là ok nhất đó gỡ ra rồi bây giờ mình gõ nó ra ha cầm như thế này các bạn lưu ý nha ở đây này cái con ốc này nè nếu mình có dặn vô đây mình phải dặn hờ ở trên thôi đừng dặn sâu xuống dặn sâu xuống chút xíu mình dùng búa mình gõ là nó sẽ quát luôn cái cái răng ví dụ như nè thấy, không nó chỉ dặn một cái bằng mí thì thôi đừng có dặn sâu xuống dặn sâu xuống chút xíu mình quýnh búa đó là sẽ hư cái miếng thép này hết hư cái cốt hết mình để cao bằng cái răng như thế này nè chúng ta gõ xuống cái đó cái đất luôn nha mình gõ thử lấy cái búa gõ thử à đó nó muốn ra đó ok ra có bạc đạn và đây là cái bạc đạn của nó bạn lưu ý nha nè bạc đạn của nó nè cái này cái, cái phần rô to rồi à, mình mở này ra lại ha rồi gỡ ra gỡ nhẹ ra bảo vệ kỹ quá trời luôn hai ba phần lớp hai ba lớp trên này luôn nè mở ra cái chúng ta lưu ý nha khi mà những cái miếng này nè mình tháo ra mình phải giữ lại mình phải bỏ đúng cái vị trí nó cho đàng hoàng chúng ta để trên đây để một góc nào đó ha để đây đi thì uh, chúng ta sẽ tra mã bò cũng được còn thôi là nếu như cái tình trạng bà đại mà nó hư ở đây là cái lông đền phe các bạn lưu ý cái lông đền phe là nằm ở cái cùi trên thì chúng ta đặt ở cái cùi trên đây nằm ở đây luôn nè hai cái nằm đây hết nha quý vị lông đền phe nằm ở trên đỏ nằm dưới rồi bây giờ à, chúng ta sẽ tiến hành à, cái rơ này con này rơ nè con này rơ rồi con này cũng muốn rơ luôn rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay bạc đạn thì thay bạc đạn là như thế nào thì chúng ta cần phải có một cái bộ cảo nhưng trước tiên á, chúng ta cần phải giải quyết những cái chỗ này bằng cách mình dùng cái dao để cạo và sau đó mình cắt một cái đoạn dây nhám mình dùng cây kéo á, mình cắt một cái đoạn dây nhám nhỏ miếng nhỏ nhỏ vuông vuông rồi nè mình vuốt cái chỗ này cho thiệt là trơn châm một miếng dầu vô sau đó chúng ta cạo thì cái bạc đạn nó lên nó sẽ rất là nhẹ nhàng khi mà chúng ta ráp bạc đạn mới vô thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn thôi ok ha thì ngay chỗ này nè các bạn để ý đây có lồng đành phe cái lồng đành phe nằm ở dưới này nè góc dưới này nè đây đây các bạn làm sao để thấy được cái lồng đành phe nằm chút xíu siêu đây nè nó sẽ chịu lại thì vậy chúng ta đóng cũng cẩn thận và các bạc đạn này nó có tên là 608Z à bạc đạn của ờ, cái ờ, cái con mà ờ, quạt ờ, giải nhiệt của dàn nóng này là 608 mà để đây nè 608 nó có ghi cái số nhỏ siêu siêu nè đó 608Z ha thì chúng ta cần phải mua hai cái bạc đạn như vậy thì các bạn có thể mua bạc đạn ở đâu thì uh, cái loại bạc đạn này á, nó cũng giống như các bạn có xe gắn máy vậy đó nhưng các bạn lưu ý một điều chúng ta mua cái loại tốt tốt chút xíu cái loại mà một cái khoảng chừng một hai chục ngàn á thì nó xài về lâu về bền còn nếu mà chúng ta mua cái đồ mà tương đối đồ giảm đời á thì chắc nó xài khoảng chừng đâu nửa tháng tháng nó lại tiếp tục bị kêu nữa ha quý vị ha rồi bây giờ mình sẽ cắt một đoạn này ra dùng một cái dao cái dao Thái Lan cũng được cái dao nhỏ thôi để chúng ta cạo sạch hết cái lớp ba dớ này cái lớp bụi bặm này rồi mình dùng giấy nhám mình đánh này là một lần nữa này chỉ cả đây luôn bây giờ chúng ta sẽ cạo cái phần này nha quý vị trên đây là cái tan xét các bạn thấy không bây giờ mình cạo cho nó mất cái lớp tan xét trước sau đó chúng ta sẽ dùng giấy nhám mình đánh cái này cho nó bằng cái mặt phẳng lại nó không có để cho lòi lõm tại nếu như chúng ta để lòi lõm á, thì khi chúng ta cạo á, uh, cái bạc đạn này lên á thì nó sẽ gặp rất là khó khăn nó có thể là khiến cho cái cốt bị cong nha quý vị ha cho nên chúng ta phải kỹ lưỡng từ lúc đầu rồi mình cạo cho nó sạch đi rồi tiếp theo mình dùng cái giấy nhám mình có cắt miếng nhỏ nhỏ nè mình vuốt nó vuốt cho nó đều cái này luôn ha vuốt sao cho sạch hết tất cả cái cái bụi bặm nó để với lại thứ hai tạo cái mặt phẳng cho nó trơn tru chứ không có bị dướng díu gì cả thì khi đó mình cạo lên rất là nhẹ nhàng ha quý vị rồi bây giờ như thế này để mình làm cho nó trơn cái rồi châm miếng dầu vô để mà cho nó nó nó, nó nhẹ nhàng cái này lại chúng ta chịu khó vuốt nhưng mà cũng không cần quá nhiều đâu chỉ yếu là cho nó trơn cái chỗ này nè nó láng chỗ này nè ha nó nó nó nó nó, cái mặt của nó bằng phẳng này kia không có bị bụi bặm không có bị những cái xước á, nó làm cho cái lúc cạo chúng ta sẽ gặp khó khăn đây mình sẽ làm cho nó ha không cần phải làm nhiều làm nhiều quá nó nó là sẽ cái cốt mòn dữ lắm chúng ta làm ít thôi vừa vừa thôi rồi sau đó bỏ vào đây thì chúng ta sẽ lấy một miếng dầu dầu này dầu nhớt máy nè mình châm nhẹ nó vô đây thôi à, mình đâu mình vuốt nó lên mình sẽ cạo nó lên thì lúc đó nó sẽ rất là nhẹ nhàng đây cạo nó lên thì nhẹ đó ha ok rồi bắt đầu từ từ mình tiến hành thì ở đây á à, mình có một cái bộ cảo bộ cảo là bộ cảo chuyên dùng cho cái à, máy lạnh nha quý vị à, nó là như thế này đây là bộ cảo chuyên dùng ở đây, đây. rồi còn bộ nằm đây nó là như thế này nè cái cây này nằm như thế này thì chúng ta sẽ đưa một cái đầu vô đây trước nha đưa cái đầu vô đây trước nè hai vậy ha đó nó còn cao quá rồi thấy không cho nên chúng ta cần chỉnh lại nữa chỉnh là cho nó nó đụng luôn nó thấp luôn sẽ mất ờ, khá là nhiều cho nên á cái thay bà đạn của cái quạt đuôi nóng này cũng không có khó khăn gì mấy đâu chỉ cần chúng ta có đủ dụng cụ là chúng ta có thể tiến hành làm được rồi là nó phải sát như thế này nha quý vị rồi sau đó chúng ta sẽ dùng một tiếp tục một cái dụng cụ thế này mình chụp nó lại ha chụp nó lại như thế này đây để giữ nó lại và chúng ta siết bằng tay sau đó chúng ta sẽ dùng cái chìa khóa 17 hoặc là cái mỏ lết cũng được không sao cả thì bây giờ ở đây sẵn đây thì anh à, mình sẽ dùng một cái à, hai cái mỏ lết luôn để cho các bạn à, dễ hình dung ha còn thôi chúng ta có thể dùng một cái chìa 17 một cái nữa là chìa là chìa mỏ lết của mình bảy bảy đây nó như vậy vậy xả lại xả lại đặt là không đúng đặt không đúng còn cái kia nó mới đúng à, bộ này nữa quên còn lấy cái bộ kia đặt vô nữa đặt hơi cao ha à, rồi chúng ta sẽ dùng một cái kẹp như thế này thì các bạn lưu ý nha cái này à, mình có thể mua ở ngoài thị trường à, mình có thể mua ngoài thị trường là bộ cảo ở ngoài nó bán rất là nhiều ở chỗ mà Tạ Quyên nếu mà bạn nào gần ở ờ, quận 5 và quận 10 Tạ Quyên nó bán rất là nhiều chúng ta để ý nè nó quét sẵn như thế này ha mình đặt vào đây đặt vào chỗ này đây như thế này một cái mặt dày nằm ở trên mặt mỏng nằm ở dưới rồi có những cái nó ngắn thì chúng ta đặt ngược lại đây như thế này thì nó sẽ cảo nó đẩy cái đó lên một cái đầu thứ hai chụp như thế này chúng ta đẩy từ dưới từ trên đẩy xuống rồi nó sẽ giữ vững cái bộ này lại nó không cho tuột ra à ra cho bạn cầm thế này mình cứ quay thế thôi tới khi nào nó cứng tới khi nào nó cứng nè đó quay xuống tới khi nào nó cứng cho ta ngưng chúng ta dùng mỏ lết chúng ta làm rồi đợi một cái mình lấy bỏ lớp mình làm rồi mình sẽ dùng một cái mỏ đất nha quý vị chúng ta ngay chỗ cái cái này có khía nè không chịu lại nha chịu lại nha chịu chặt lại rồi giữ cứng rồi đi rồi bắt đầu ờ, tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái ờ, một cái chìa 17 này như thế này dạng đó chịu lại ha dạng đó ở đây tại có một mình mình làm mà vừa quay phim vừa làm cho nên hơi khó như quý vị rồi mình quay nè đó rất là nhẹ nhàng luôn tại vì lúc đầu chúng ta đã cho dầu và mình đã làm sạch cái ba dớ rồi làm sạch cái bụi bặm mà cho nên cái mặt nạ nó sẽ lên rất là nhẹ các bạn thấy không nè nó quay nè là rất là ok rồi nó nhẹ lắm rồi mình có thể dùng tay đây nó tuột kia luôn nè mình đã lấy xong rồi ha rồi cái tiếp tục cái thứ hai thì cái thứ hai này cũng y chang như cái đầu tiên nó cũng không gì khó đâu quý vị ha rồi mình gỡ cái bà đạn này ra mình dục đây nè bà đạn này nè dục để giữ cái lời rồi sau đó chúng ta tiến hành làm một cái ờ, bà đạn nằm dưới nữa bà đạn nằm dưới nữa quý vị nè nè mình còn cái này nữa nè nó bị hư luôn rồi thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta như thế này kẹp lại đây mình sẽ giữ như thế này đây các bạn xem nè mình giữ thế này nè đây này kẹp lại đưa vô và cái kia cũng thế luôn nó cũng làm y chang như cái ờ, ban đầu thế thôi không có gì khó nha nhưng mà quan trọng cái lúc mà đóng vô á thì chúng ta cẩn thận đóng ờ, khéo khéo chứ để thôi là nó nó nó nó nó nó, nó hư cái cốt hết đây mình quay vô quay cho nó nhẹ cho nó vừa cứng rồi tiếp tục chúng ta sử dụng một cái cây mỏ lết để mà chúng ta đặt ở đây và tiếp tục dùng cái chì 17 mình à, à, gắn vô ha mình đang cố gắng làm cho các bạn thao tác từ từ từ để các bạn xem các bạn dễ hình dung hơn bằng cái cách mà mình thay vào đạn là như thế nào rồi nó cứng rồi ha rồi chúng ta dùng cái mỏ lết nè đây đặt cái lời ngay cái kẻ này nè nha nó có thiết kế sẵn ở chỗ này ờ, có kẻ cho chúng ta xem nè đặt lại rồi cứng lại nha phải cứng là mới được nha giữ cứng mới được rồi để xem đã sao nó không vô nhỉ rồi ok cứng rồi bây giờ chúng ta dùng cái chiều bảy tiếp tục mình à, xoay nó mình xoay nó đó như thế xoay xoay xoay cho đến khi nào nó nhẹ thôi đây các bạn thấy nó đang tuột ra kìa à, mình coi chừng nó khéo nó rớt thấy mù nội luôn nó rớt nó hư cốt hết rồi cho nó rớt nó không cột lắm đây mình lấy ra luôn rồi nè nhưng mà bây giờ á cái việc thứ hai chúng ta cần làm là mình lấy giấy nhám mình vuốt cái phần này kể cả vuốt cái phần này luôn để cho nó nó nhẹ nhàng chút xíu khi mà chúng ta lắp lắp đặt vô á thì chúng ta sẽ dùng một cái à, cái cái cái cái à, ấy mình làm đây giấy nhám lúc nãy còn nè mấy bạn để ý nha hồi nãy mình vuốt trên này bây giờ mình vuốt cái góc sát ở đây là cái chỗ này bạc đạn nó sẽ nằm và đồng thời mình cũng sẽ vuốt cái phần ở trên đây ha là hai cái vị trí mà bà đạn trên và đạn dưới nó nằm á thì chúng ta sẽ vuốt vuốt ra cho nó nhỏ nhỏ nhẹ nó mỏng đi chút xíu để khi mà đưa vào bạc đạn chúng ta có thể dùng cái tay hoặc đóng rất là nhẹ tránh tình trạng đóng mạnh đóng nặng cái bạc đạn như quý vị tại khi bạc đạn chúng ta mua chúng ta thay á mà đóng mạnh quá những cái bi rất là nhỏ mà bi nó đóng mà lỡ tay nó hơi quá lực á nó làm cho cái bi nó bị lệch mà bi nó bị lệch vô mà khi mình gắn mình đưa vô hoạt động á, là nó kêu trời ơi là giống như là bà đạn mới mà mình, mình mua mà có cảm giác như là bà đạn là 8 năm rồi hiểu không cho nên làm từ từ thôi không có dùng sức dùng lực nhiều quan trọng là chúng ta biết cái thế mình làm sao cho nó êm ái nhẹ nhàng chỉ để thôi mà đã mang tiếng là thay bạc đạn cho cho khách hàng mà chúng ta lại làm nó còn ồn hơn là lúc ban đầu thì thôi cái đó bị bị bị khách hàng nói chết ha đây mình vuốt cho nó đều sau đó lau sạch sẽ không để bụi bặm trong này để chi để khi chúng ta bớt bạc đạn vô á thì nó phải nhẹ như thế này đây chỗ này nè chúng ta cần phải làm luôn nha thì mình đang cố gắng hướng dẫn các bạn thao tác từng bước từng bước một cái cách nó tháo làm sao đóng làm sao rồi à, mình làm sao mà để cho nó thuận tiện trong công việc mình làm ha vuốt nè vuốt cho nó nhẹ nhàng xíu các bạn vuốt cũng tương đối không có cần nhiều phải vuốt nhiều quá nó mòn cái cốt nó mòn cái cốt rồi khi mà đưa bạc đạn vô nó bị cái có cái bạc đạn bị lỏng lỏng vậy nó chạy lâu lâu ngày nó lắc qua lắc lại cái quạt nó đảo quạt à rồi ok bây giờ chúng ta sẽ lấy nụ dẻ mình lao cho nó nó tương đối nó hết cái phần bụi đây tại vì cái à, cái uh, miếng giấy nhám á mình khi mình đánh vậy là sẽ bụi trong giấy nhám hết ra làm sạch sẽ ha ok chưa rồi ở đây là mình chăm miếng dầu vô đây ha chăm ở trên ở dưới luôn cho nó nhẹ thôi chúng gì cho nó chân chu nhẹ nhàng thôi cho nó vô cho nó dễ rồi đó sau khi mình chăm thì ở đây á, mình có à, đây đây có hũ bạc đạn mình mua sẵn nè hai bạc đạn hư nằm đây hai bạn hư đã tháo ra rồi bây giờ thay hai cái bạn mới vô đây lấy ra là vô à thì bạc đạn này mình ờ, thay là thay tượng trưng có nghĩa là cái bạc đạn này cũng không phải là là bạn này xịn bạc đạn này mua một cây nó có mấy chục ngàn à đó nhưng mà khi thầy thợ đến làm cho các bạn á thì ít nhất cũng phải là hai trăm rưỡi ba trăm ngàn tại vì người ta bỏ công bỏ sức leo trèo làm đủ thứ cho các bạn mà không bây giờ mình sẽ gắn nó vô gắn bằng cách như thế nào trước khi à, gắn mình phải thử, cái độ rơ của nó rất là êm ha rất là êm thử à, ok êm mà rồi mình sẽ lấy cái tay nè mình bóp nhẹ nó vô à, bóp nhẹ đó tự động nó tuột xuống đó tuột nhẹ nhàng chưa tới cái phần này nó hơi cứng nha quý vị cho nên chúng ta làm từ từ đó bây giờ chúng ta đóng nhẹ nhẹ thôi chứ mà dùng sức dùng lực đóng dữ quá là nó hư luôn nó hư luôn cái cái cái cái cái bạc đạn này công sức chúng ta thay à, từ nãy tới giờ là thất bại nha giờ mở ra ra nếu mà các bạn nào biết làm á thường chúng ta thay cái bạc đạn này trong vòng khoảng chừng ờ, nửa tiếng nửa tiếng có thể xong ờ, một cặp bạc đạn của nó rồi còn ờ, mai ngày mai hay ngày mốt quẩn á, rảnh á, mình sẽ hướng dẫn các bạn thay cái bạc đạn của cái quạt vàng lạnh thì cái đó nó sẽ đòi hỏi tỉ mỉ hơn khó hơn công việc làm nó khó hơn cái loại thay cái này các bạn thấy nha mình mở luôn rồi mở luôn mở ra hết luôn để đóng cho nó thoải mái nó không có bị dướng díu gì cả cái đó thôi nó bị hư ờ, bà đạn uổng lắm mất thời gian của mình công sức mình làm ha cả nửa tiếng đồng hồ rồi mình mở ra hết đã hay bỏ đây bỏ tạm tại đây thì đây các bạn nhìn nha mình bỏ vậy nè mình bỏ vô mình để như vậy mình đóng mình lấy cái búa mình đóng đóng nhẹ nhẹ thôi ha đóng gì cũng được là dùng cái kèm cũng được chứ đóng mạnh quá để hư bà đạn hết đây à đây đây xuống rồi nè ok nè rồi ngon lành thì các bạn lưu ý nha nó nằm sát như thế này luôn nè sát cái lồng đền phe nằm đây thấy không nó nằm sát luôn mới được nha mình thử lại ok ngon lành cành đào không có chuyện gì xảy ra ha rồi à, tới cái này nữa đây là cái bàn thứ hai mình sẽ lấy bàn thứ hai ra đây cái này thì khi mà các bạn nào có thắc mắc là tại sao không chăm mỡ bò không chăm dầu vô thực sự là các bạn bạn không cần chăm mỡ bò đâu nó là bài đàn mới người ta cũng đã bố trí mỡ bò ở trong này hết rồi cho nên chúng ta chỉ cần gắn lại thôi ráp là thôi quý vị à, rồi bắt đầu gõ mình à, gõ nhẹ thôi mình phải kê như thế này ha cho nó đúng bài đúng bản luôn đây nó phải bằng với cái mí của miếng thép ngoài đây nha các bạn thấy miếng thép ngoài đây không bằng với miếng thép luôn nè đó mình gõ nó xuống gõ kèm thôi chứ không cần gì búa gì ghê gớm đâu nè nhẹ, nhẹ thôi chứ làm chi à, mạnh mạnh hư tùm lum nữa khổ bắt đầu có việc làm nữa à. rồi ngon rồi đó ngon lành rồi đó ok rồi cái này nó cũng sát luôn nè thấy không các bạn thấy không nó có lòng đền phe chịu lại đây nè bây giờ nó cũng nằm sát luôn rồi phải như vậy mới được với là ok và chúng ta thử cái tay lại mình coi trơn tru chưa này cái này trơn tru chưa ok luôn nè trơn hết rồi và bây giờ chúng ta sẽ ráp vô cái rô to nha coi như hai thứ là xong hết rồi mình kỹ nữa thì mình cho một miếng dầu trong này để cho nó trơn thì khi mình giáp vô thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho chúng ta rồi cho thêm miếng luôn đó muốn cho thì cho luôn để cho nó nhẹ nhàng thôi chứ không gì rồi các bạn lưu ý nha khi mà à, để hai cái đây. khi mà chúng ta cái phần này phần nằm dưới này cái thằng này là thằng nằm ờ, ở dưới ha rồi chúng ta sẽ cho cái này vô đây trước đi thì chút xíu chúng ta sẽ tính sau đây hồi nãy mình có gắn sẵn cái lồng đèn pha nằm đây mình cho vô đây nha đó cứng gì ờ đó nó phải vô ngọt ngào ngọt ngào mới được cứng đó đó nó phải như vậy nè nhúng nhúng nè cái lồng đèn pha nó chịu lại rồi bây giờ thế này cái chỗ này muốn đặt vô các bạn để ý lưu ý này nè ở đây có miếng dấu mực hồi nãy mình ờ, dấu mực này có đánh dấu nè đúng không thì giờ chúng ta sẽ đặt đúng cái dấu mực đó luôn đây cái dấu mực nằm đây nè bạn thấy dấu mực màu xanh không giờ mình đặt nó vô thì nó phải đúng cái vị trí đó được để mà chúng ta đỡ mất thời gian nha quý vị à vô luôn rồi vô đó, đó. đi qua bỏ gõ nó cho nó qua cái làm sao phải cho nó ngay cái mức mực mới được ok các bạn thấy hai cái dấu mực nó ráp mí nhau chưa rồi bây giờ chúng ta gõ cho nó cứng lại ha vậy dàng thôi không cần phải mạnh rồi nè ok bây giờ mọi thứ nó đã ráp mí và đã sát hết trơn rồi nè thấy không ráp mí đã sát hết cái nào chưa được thì chúng ta làm lại coi cái cốt cho nó cắn, gọi là hết cho nó vô rồi xong rồi chúng ta thử lại coi bà đạn này ok không ngon lành rồi gắn vô hơi kêu rồi không sao nhỏ cái bà đạn này đóng hơi ờ, chưa kỹ rồi à, bây giờ à, coi như là cũng em êm mà nè bây giờ chúng ta cắn lại mà lấy kèm mình bóp cũng được nữa quý vị còn nếu mà bạn nào có cái ấy thì mình ấy mình mình mình đóng vô bạn lưu ý nha mình đóng cái này hơi kỹ kỹ nha bóp lại vô kìa à, coi như chúng ta đã hoàn tất cái việc mà gò cái này lại dùng kèm mình gò bốn cái đầu lại cho nó sát vô ha rồi à, coi như chúng ta đã ờ, xong một cái phần công việc rồi bây giờ chúng ta ráp nó lại thôi chứ không có gì khó khăn đâu ha mình ráp nó lại thì hồi nãy hai con ốc ở chỗ này nè hai ba con ốc chỗ này mình gắn á thì chúng ta sẽ gắn lại luôn đây coi coi hai con này có hạt thép ok hai ốc thép nằm đây gắn lại giống như hồi nãy chúng ta có xác định đó là cái thằng sima nằm trên ha cái sima ma nè cái sima nằm ở trên thì chúng ta đặt ở trên còn nó bằng ở dưới thì chúng ta phải lưu ý cái đó hai dây điện thì chúng ta có sẵn rồi không cần phải sợ nữa nha đây mình đặt vô hay không thì uh, lúc nãy mình tháo làm sao thì bây giờ mình gắn lại như vậy thôi chứ không có gì đâu có gì ha đây nằm đây nó đây vậy đây các bạn lưu ý nè đây mình đặt như thế này có cái kẻ hai cái kẻ luôn rồi đặt vô đặt vô mới được à, đặt vô ok rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay đây nó như thế này ha mình để như nè ngay ngắn như nè bắt đầu mình xoay mình xoay cho nó như thế nào rồi bắt đầu cho nó ngay ngắn hết tất cả mới được nha quý vị chứ đặt mà lệch lệch thì hồ không êm rồi rồi mình đã đặt đây chỉ cần xoay ta phải qua nè đây ao quý vị thấy không nè nó có cái ngàm tất cả cái ngàm đều vô hết rồi một ngàm hai ngàm ba đây và bốn ở đây bây giờ chúng ta sẽ bắt ốc trở lại cho nó cứng cáp đó là chúng ta hoàn thiện được 80 ờ, phần trăm công việc rồi à, sau khi bắt vô chúng ta sẽ ráp cánh ờ, đấu dây điện lại coi như là mọi thứ hoàn tất nha quý vị đó thì cái công đoạn thay cái ờ, bạc đạn của quạt vàng nóng thì nó chỉ thế thôi chứ đâu có gì mà cầu kỳ phức tạp nha quý vị nó cũng mình nghĩ là nó đơn giản thôi có điều là khi mà cục nóng các bạn cặp thực tế bên ngoài á thì uh, nó sẽ cái cách thức nó làm á, nghĩa là cái việc cái cái cách thức mình làm nó sẽ khó khăn hơn có nghĩa là nó phải leo trèo nó phải leo lên cao làm và lưu ý chỗ này nè chúng ta bắt cái dây điện này cho nó ngay ngắn nha rồi sau đó chúng ta đi lên trên này và mình bắt lên đây cần mấy còng dây bây giờ chút xíu chúng ta sẽ lấy còng dây đai đai chỗ này đợi hồi nãy mình cắt á chỗ này là có cái lỗ có cái lỗ nằm đây bạn thấy không có cái lỗ nằm đây nè đó mình sẽ đây đây rồi ở đây chúng ta sẽ bắt lại y như vị trí cũ rồi đó mình là tháo làm sao thì mình gắn y chang lại thôi nha quý vị đây cái phần này nằm đây thì nó có cái mắt này nằm đây và cặp dây điện hồi nãy là nó nó nó nó, đi vô trong này đây cặp dây xanh có rồi cặp dây cà phê dây xong à, cặp dây xanh nằm đây dây cà phê đi vô trong này cái cà phê chúng ta hồi nãy gắn vô cục dây đen là cọng dây uh, chạy bây giờ cà phê này chạy nè và rồi thêm một cọng này nữa hai cọng dây xanh nằm đây vô ca ba vô ca ba này chỗ cái cọng dây đỏ này cái gì ha ok rồi chỉ thế thôi không gì khó khăn vô cái phần điện coi như ok rồi chúng ta gắn cái này lại cho nó nằm ngay ngắn hồi nãy chúng ta tháo rồi sao thì mình gắn như vậy thôi quý vị chứ đâu có gì đâu khó khăn ha rồi cộng dây điện cái cái ấy này nằm đây cái ca ba nằm đây mình à, gia cố cái lỗ ốc có lỗ ốc này này đây có lỗ ốc nằm đây đó nó phải đúng như vị trí lúc đầu mình tháo làm sao thì mình làm cái trang vậy thôi trước thì mình dặn cái này lại cái đã ha mình bắt cái này lại cho nó ngon lành được bắt cho nó cứng cáp lại cái đã rồi cái lúc đầu hồi nãy có ốc nó nằm trên đây ốc nó nằm đây mình gia cố chỗ này nè đó cho nó ngay ngắn lại là coi như mình xong ờ, phần đó rồi coi như là ổn rồi chúng ta gắn cánh là nữa thôi thì à, tạm thời là như vậy ha nó cũng à, ok hết trơn hết trọi rồi kiểu gì là không nghe ngắn đây vô đây giờ này dây à, dây chạy chung đây, đây. À, tháo ra thì chúng ta phá làm sao chúng ta nhớ chúng ta gắn lại y cũ còn bạn nào sợ thì còn cái quay phim chụp hình lại cho nó khỏi sợ nhầm lẫn rồi bây giờ coi như là hoàn tất cái phần này bây giờ chúng ta sẽ gắn cái cái cánh quạt ha cái cánh quạt thì các bạn lưu ý nha mình có vài lưu ý dành cho các bạn đây thì à, khi mà gắn cái cánh quạt á bạn để, để xuống đây. gắn cái cánh quạt nó như thế này các bạn lưu ý ở trên á mình nhắc lại cái việc lúc ban đầu đây là cái quạt này nó có một cái thanh nè chỗ này nó khuyết chỗ này là nó tròn các bạn lưu ý không thì chúng ta để vị trí này ha rồi sau đó cái motor quạt này các bạn để ý nha ý là mình sẽ cho các bạn biết để mình đánh dấu cho nó kỹ ở bên đây có phần nhựa nè nó bị nó có miếng bằng bằng chỗ này nè đây cái phần nhựa ngay chỗ này á, thì chúng ta lưu ý để gắn cho nó đúng chứ để gắn không đúng là nó bị hư luôn cái quạt cái nhựa này nhú lên là cái phần này nằm phần à, lõm của cái motor quạt còn phần trên là phần lòi ha bây giờ chúng ta sẽ đi đây lại để cho nó đúng luôn thì khi gắn làm sao các bạn cảm thấy gắn mà nhẹ tay mới đúng nha chứ các bạn mà gắn nặng tay quá là cũng thua luôn đó đó mình à, để như thế này đây đây đây vô đó gắn cái ok ngon lành như mới được chứ nếu mà gắn mà tầm bậy tầm bạ nó không vô là chết luôn rồi hết cỡ rồi rồi nhiệm vụ chúng ta các bạn thấy nè đây mình dặn vô thì chỉ thế thôi là coi như là xong cái phần thay ba đạn rồi chúng đâu có gì đâu khó ha hồi nãy chúng ta tháo bằng cái tiếp 10 chúng ta sử dụng cái tiếp 10 dặn lại để thôi rồi như chúng ta đã hoàn tất này các bạn ha mình xây tay chứ chưa cho điện nha đó coi như là chúng ta đã hoàn tất cái việc mà thay thế cái công đoạn mà thay thế cái bạc đạn đây hai bạc đạn cũ của nó nó bị ố nó bị hư luôn nè hai bạc đạn cũ của nó mình bỏ đây nè hư rồi thì chúng ta thay cái mới rồi cho nên không cần giữ lại ha quý vị thì uh, hy vọng là với cái video này các bạn sẽ cảm thấy uh, bổ ích nó có thêm ờ, cung cấp cho bạn thêm cái kiến thức về cái nghề điện lạnh sửa chữa này và tất cả những gì mình làm được là thực tế khoảng chừng một hai hôm nữa mình sẽ đi cái công trình lắp kho lạnh sẽ cùng với một anh số anh em điện lạnh nữa thì sẽ cố gắng để thực hiện cái video uh, liên quan tới kho lạnh để các bạn cảm nhận được cái thực tế của anh em thợ điện lạnh làm kho là như thế nào lắp panel kể cả lắp lên nguyên cái vàng ờ, nóng và cái vàng giải nhiệt và kể cả cái vàng ờ, làm lạnh nguyên cái ờ, cái vàng lạnh ở trong cái kho thì cái kho thì yêu cầu là uh, trữ cá đông cá ha, để mà họ có thể bán thì cái nơi mình làm công trình có thể là ngày mai mình sẽ đi xuống chỗ mà chợ đầu mối ở Bình Điền mình sẽ thực hiện cùng với anh em làm cái kho trữ cá trong đó ha hy vọng là sẽ có cái video gì đó hay hay để có thể quay cho các bạn xem rồi à, coi như là cái à, cái video ờ, mà công đoạn đã thay thay bàn đạn quạt á nha công đoạn thay bàn đạn quạt tới đây cũng đã tạm thời kết thúc rồi mình cần phải dọn dẹp cái chỗ này nữa quá trời đồ đây nè à, mình phải dọn dẹp cái nó gọn gàng lại nữa rồi xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian ờ, xem video này à, các bạn hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách là bấm like nút đăng ký và bấm vào nút uh, cái chuông á, để có thể nhận được những cái video mới nhất từ kênh của mình xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại